Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trọng Kha Vlog, kênh chia sẻ cuộc sống. Video hôm nay mình chia sẻ đến các bạn, mình làm món bánh tây yến nha các bạn. Những video hôm trước mình có chia sẻ đến các bạn mình làm món bánh như món bánh bông lan, món bánh kẹp cuốn, món bánh kẹp tặng ong, vân vân. Nếu như các bạn chưa xem thì các bạn hãy đăng ký kênh mình để xem lại những video hôm trước. Và mọi ý kiến đóng góp các bạn vui lòng để phần bình luận cho mình để à, cho mình có câu trả lời sớm nhất đến với các bạn nha và hôm nay mình chia sẻ với các bạn mình làm món bánh tỉ nha các bạn mời các bạn theo dõi nguyên liệu của mình gồm có 500g bột gạo 50g bột nếp 300g đường cát trắng và 500ml nước cốt dừa và tiếp theo mình sẽ à, chọn bột để mình làm bánh tây yến nha các bạn mời các bạn theo dõi tiếp theo mình sẽ à, chọn bột nha các bạn thì mình lấy 50g bột nếp mình hòa chung với 500g bột gạo mình chọn lên cho đều nha các bạn mình chọn lên cho nó đều gạo và bột nếp sau khi mình chọn đều xong thì mình sẽ cho nước cốt dừa vô bột nếp và bột gạo nha các bạn mình lấy 500ml nước cốt dừa khô mình vắt ra mình cho vô bột nếp và bột gạo nước dừa này mình đã đông đông đặc là các bạn tính đặt sạch lại mình cho vô mình trộn chung nếu như các bạn thấy nước ờ, thấy bọt còn khô thì các bạn cho thêm hết lượng nước cốt dừa vô nha các bạn rồi tiếp tục mình sẽ trộn ờ, lên cho nó nở bọt ra các bạn chọn à, còn khô thì các bạn cho nước vô nha các bạn ở đây là nước lọc mình sẽ cho vô thêm vào bột để mình chào trộn cho nó nhão ra và lượng nước của mình sử dụng có khoảng 100ml à, các bạn nên chừa lại một ít để khi khô á, thì các bạn cho nước cho thêm nha mình cho nước cho thêm nè các bạn đều lên sau khi các bạn chọn bột nếp và bột gạo nó nở ra nó mịn ra nó không có quá nhão và không có quá khô và tốt nhất các bạn nên chọn cho nó hơi khô một chút xíu sau đó các bạn cho đường cát vào mình cho 300g đường cát vào mình trộn lên cho đều thì mình cho đường cát vào trong cái à, bột gạo với bột nếp này nó sẽ làm cho bột nó nhão ra và mình tiếp tục mình trộn lên cho nó tan cái lượng đường này ra các bạn thấy khi mà mình đổ đường vô thì bột nó nhão ra nếu như bột còn khô thì các bạn có thể cho thêm lượng nước vào các bạn thấy đánh đường nó tan thì nó lỏng bọt ra nè các bạn tiếp theo mình sẽ để cho bột nó nghỉ có khoảng 20 phút sau đó mình à, dùng chảo dầu để mình chiên bánh lên rồi mình để đây khoảng 20 phút nha các bạn mình để bọt nghỉ 20 phút thì à, các à, mình chuẩn bị để mình chiên nha các bạn mình dùng chảo đây là chảo để mình chiên bánh nè các bạn thấy khi mình để thì cái bọt nó lên tim lên tâm lên tâm và mình chuẩn bị mình chiên thì mình bật lửa lên mình để cho chảo thật là nóng sau đó mình cho dầu vô mình cho dầu vô chảo mình để cho dầu sôi lên các bạn đổ ờ, khoảng 300ml nước dầu á cho vô để cho dầu sôi nóng lên nha các bạn sau khi dầu nó sôi lên thì mình múc bọt vô à, ly mình lấy cái ly mình đổ bọt vô nè các bạn mình đổ có khoảng ờ, hơn nửa ly gần tiền ly đó mình đổ vô ly nha các bạn và mình cho lượng bột mình vừa đổ trong ly đó vào à, chảo để mình chiên lên tốt nhất là các bạn nên để dầu cho nó sôi lên thật là nóng để cho dầu cho nó nóng mình đổ bột lên khi mình đổ vô thì à, cái bánh nó nổi trên chảo và mình chuẩn bị để à, mình trở cái bánh lại Đó, các bạn xoay cái bánh nha các bạn chở cho nhẹ để à, bọt đừng cho nó bung ra đó mình chở lên và mình dùng đũa để mình cuốn mép bọt lên cuốn cái bành ở ngoài lên đó các bạn cho nó quẩn lên mình còn giữ lại à, chính giữa một cái bụi bọt đó nó bình lên tiếp theo mình à, đổ vô ly mình đổ thêm một cái À, bánh chuẩn bị vàng thì à, mình gấp ra đó mình lấy bánh ra mình để cho ráo dầu nha các bạn và mình bỏ ra riêng đây là cái bánh đầu tiên mình lấy ra và tiếp theo mình đổ à, cái thứ hai khi mình đổ vô thì dầu sôi rất là nhiều độ nó rất là nóng thấy là cái bánh nó sôi lên giữa cái à, cục bọt này nó tạo thành một cái cái đường ghệ đường ống đó các bạn như là cái ghế tre vậy rồi các bạn thấy bọt nó trong lại nè vậy là nó nó chín đó các bạn mình chở ngược vào lại đó mình chở ngược lại thì các bạn thấy ở cái giữa này á nó bình à, lên và mình cuốn cái mép lại làm bánh tay yến này rất là dễ nếu như các bạn à, theo dõi kỹ video mình thì có thể, có thể làm được món bánh này nha bánh vàng thì mình bớt ra nè các bạn đó mình để cho dầu nó chảy xuống ha rồi mình lấy ra thì đây là cái thứ hai mình làm đó các bạn rồi tiếp theo mình đổ vô các bạn nên chuẩn bị sẵn cái lượng bột trong ly mình lấy ra mình đổ vô liền đó, nó sôi lên tương tự như vậy mình sẽ làm hết số bột này nha các bạn mình được hai cái